Kính chào bà con, kính chúc bà con ngày mới an lành Sau đây là cập nhật bản tin giá tiêu và cà phê hôm nay ngày 12 tháng 2 Giá tiêu hôm nay là tăng mạnh 3.000 đồng trên kg Giá tiêu hôm nay à, tăng mạnh duy trì ổn định tại các vùng trồng trọng điểm Hiện giá tiêu trong nước dao động trong khoảng là 59.000 đồng đến 62.000 đồng Cụ thể, tại Gia Lai giá là 59.000 đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông là 60.500 đồng trong khi đó tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu là 62.000 đồng, Bình Phước, Đồng Nai là 61.500 đồng. Tiếp theo đây là cập nhật bản tin à, giá cà phê. Giá cà phê trong nước dao động trong khoảng là 43.500 đồng cho đến 44.000 đồng. Cụ thể, giá cà phê như sau tại Đắk Nông là 44.000 đồng Gia Lai 44.000 đồng Đắk Lắk 44.000 đồng Con Tum 44.000 đồng và Lâm Đồng là 43.500 đồng Trên đây là cập nhật à, giá tiêu cà phê hôm nay ngày 12 tháng 2 à, Đến đây là hết cảm, cảm ơn bà con đã theo dõi Kính chúc bà con nhiều sức khỏe Hẹn gặp lại bà con trong clip tiếp theo Tạm biệt bà con